Mới đây, một giải pháp camera an ninh đồng bộ toàn diện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được công bố, giúp các doanh nghiệp này vừa đảm bảo được an ninh, vừa có thêm một công cụ quản trị, lưu trữ, số hóa hoạt động phù hợp với các yêu cầu của giãn cách. Giải pháp FPT Camera SME vừa công bố được ứng dụng trí tuệ nhân tạo, có thể phân biệt chuyển động của con người và các vật thể tới độ chính xác lên đến 90%. Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng đám mây giúp chủ doanh nghiệp có thể kiểm soát mật độ con người tại các điểm giao dịch, nhà xưởng. Tại chuỗi cửa hàng vật tư y tế này, các hệ thống camera thông minh đã giúp họ giảm bớt nhân sự và giám sát hoạt động của các cửa hàng từ xa. Gần như là không thể vận hành nếu mà thiếu cái hệ thống camera an ninh. Hình ảnh à, đảm bảo tính bảo mật này, à, đảm bảo độ sắc nét, đảm bảo à, quá trình lưu trữ không bị lỗi dữ liệu. Theo khảo sát của hãng nghiên cứu công nghệ Comparitech, Việt Nam là một thị trường rất lớn với 3 triệu camera đang hoạt động, nhưng 90% số đó là sản phẩm nhập khẩu. Các sản phẩm này thường có tiêu chuẩn an toàn thấp, nhiều rủi ro về dữ liệu. Với bộ giải pháp này thì FPT mong muốn sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết những cái vấn đề đó là cái tính an toàn bảo mật thông tin. Đó là cái chi phí để triển khai và vận hành rất là phù hợp. Và điều cuối cùng quan trọng nhất đây là một vài giải pháp mà tích hợp đồng bộ duy nhất do một nhà cung cấp đưa ra tại thị trường hiện nay. Tổng quy mô thị trường camera toàn cầu năm 2019 là 43 tỷ đô la Mỹ và dự kiến sẽ tăng gần gấp 3 để đạt 145 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Đây là một thị trường đầy tiềm năng khi sản phẩm camera thông minh của doanh nghiệp Việt Nam đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu.